chào tất cả anh em Đấy, cái video này tôi lại uh, giới thiệu cho anh em thêm một cái bộ tài xỉu mà nó mới nhất hiện nay của bên cơ sở tôi Đấy, mới cho ra mắt anh em thì cái bộ tài xỉu này cũng uh, cũng uh, mới cho ra mắt anh em nên là nhiều anh em vẫn chưa biết về cái bộ tài xỉu này Đấy, thì cái bộ tài xỉu này à, khi mà anh em sử dụng nó anh em đi lắc tài xỉu thì là nó sẽ cho anh em cái ờ, vô cùng ờ, thuận lợi cho anh em nhé cái vô cùng thuận lợi ở đây nó là gì thì là khi mà anh em đi lắc thì là cái bộ hột này nó sẽ lắc theo ý muốn của anh em Đấy, nó đi theo ý muốn của anh em và thứ hai nữa là nó phá được hầu như toàn bộ những cái thế hột tài xỉu khó nhé mà anh em chỉ cần với cách lắc bình thường thôi Đấy, với cách lắc của cái bộ hột tài xỉu của, ờ, của bộ của cái bộ tài xỉu này thì là anh em sẽ lắc được cái những cái thế hồn tài xỉu khó đấy nó đi theo ý muốn của anh em đấy, lên tới 90 phần trăm nhá lên tới 90 phần trăm thì như anh em đi lắc tài xỉu anh em đã biết rồi khi mà anh em đi lắc tài xỉu anh em anh em uh, chạm uh, anh em à, va chạm với những cái thế hột tài xỉu khó đấy thì là có rất là nhiều anh em không lắc lên được hoặc là không lắc xuống được nên là anh em à, dễ bị tâm lý dễ bị tâm lý khi à, anh em đi lắc thì là cái à, cuộc chơi của anh em thì nó sẽ tỷ lệ phần trăm thắng của anh em sẽ rất là thấp đó thì chính vì cái lý do đó mà ngày hôm nay tôi tiếp tục làm cái video đấy, làm cái video giới thiệu cho anh em cái bộ hột tài xỉu đấy, cái bộ hột tài xỉu này nó tên là cái bộ hột tài xỉu hay đấy, lý do vì sao nó lại được đặt tên là bộ tài xỉu hai đấy thì uh, cái bộ hột này nó giúp cho anh em đi lắc tài xỉu nó thêm những cái phần trăm thắng hay là thêm những cái tỷ lệ mà anh em có thể là giành chiến thắng ở những cái cuộc chơi đó đấy đợi lại là nó phá được toàn bộ gần như toàn bộ những cái thế hột tài xỉu khó nhé thì anh em đi lắc tài xỉu anh em biết rồi những cái thế hột tài xỉu khó như thế nào thì anh em biết rồi đấy những cái thế hột tài xỉu khó thì hầu như là những cái thế hột tài xỉu to đấy 16 17 thì anh em không thể nào mà anh em lắc được xuống thì những cái thế hột đó thì là mặc định của nó nó khi mà anh em lắc bình thường thì là tỷ lệ của nó nó sẽ là 80 phần trăm nó đứng ở tài còn 20 phần trăm còn lại là do anh em lắc và cái bộ hột nữa Đấy thì uh, trước khi vào test cho anh em cái ờ, bộ tài xỉu này nó nó nó như thế nào để nó được gọi là cái bộ tài xỉu hay thì ờ, anh em ờ, thử tăng tích cùng với tôi lớp muối này đến sân chơi anh em thử tăng tích thì anh em không thể thiếu được nước muối nam châm và dọi đèn Đó. thử cho anh em à, dọi đèn à, thử cho anh em nam châm châm làm châm trắng Đấy, cái bộ hột này thì nói chung là tôi bao cho anh em cả trẻ hột luôn anh em có thể là ăn cua trẻ hột khi mà đến sân chơi người ta yêu cầu trẻ hột nhé đây nắp luôn Đó. hoàn toàn là không có gì cả Đấy thì bây giờ tôi vào tôi ờ, sẽ dọi đèn cho anh em nhé dọi luôn cái nắp luôn cho anh em Đấy. bên này là băng dính đen không qua luôn này Đấy. Đấy. hột này hột cực kỳ trong nhé Đấy. rất là đẹp Đó, thì uh, tôi đã thử cho anh em Đấy, tác tích của cái bộ hột tài xỉu để cho anh em thấy được là cái bộ hột này nó hoàn toàn không tan 100% không tan cho anh em Đấy. thì bên cơ sở tôi còn cung cấp tất cả những cái bộ hột tài xỉu Đấy, dành cho anh em hay là có những cái tỷ lệ hay có những cái phần trăm thắng cho anh em khi anh em đi lắc cái nhé có rất là nhiều bộ hột để cho anh em đến tham khảo thì anh em nào muốn tham khảo bộ hột hay là anh em nào muốn uh, sở hữu cái bộ hột tài xỉu mà anh em đi lắc tài xỉu để anh em cứ liên hệ với tôi qua cái số điện thoại trên màn hình nhé ờ, và anh em mà ép zalo thì ờ, cũng có thể là tư vấn ở trên zalo cho anh em nhé đấy thì cái bộ hột tài xỉu này cái đầu tiên nói của cái bộ hột tài xỉu này nó chính là cái cách đi đều của cái bộ hột tài xỉu hay này cái bộ hột này nó đi cực kỳ đều cho anh em Đấy, nó đi đều khoảng tầm 80 đến 90 phần trăm cho anh em nhé ra tài Đấy, anh em chỉ cần lắc bình thường như vậy thôi nó sẽ nhảy xuống xỉu cho anh em đó 115 đúng không anh em tiếp tục như vậy nó lại lên tài 7 đến 80 phần trăm lên tài trái này Đấy, 335 này trái này xỉu đấy hai ba năm đấy, anh em thấy không cái bộ này đi rất là đều đấy thì uh, tiếp tục nói về cái bộ hột tài xỉu này vì sao nó lại được đặt tên là cái bộ hột tài xỉu hay thì đây lấy ví dụ luôn của cái thế hột này cái thế hột tài xỉu năm này đấy, cũng được coi là cái thế hột tài xỉu khó khi mà anh em đi lắc tài xỉu anh em chạm phải những cái thế hột như thế này thì anh em cũng rất là rất là khó Đấy, nhiều anh em không lắc lên được à, không uh, giữ được xỉu thì uh, anh em sẽ bị uh, gọi là tâm lý của cái thế hột này Đấy. thì uh, tôi sẽ cho anh em thấy cái bộ hột tài xỉu này khi mà anh em chỉ cần có cái cách lắc giữ hột tài xỉu của cái bộ hột tài xỉu hai này thì anh em giữ lại hoàn toàn cái chén hai ba năm này nhé giữ xỉu cho anh em tôi sẽ giữ xỉu cho anh em này ba ba bốn đúng không anh em đó đó chính là cái bộ tài xỉu hay nó phá vỡ hoàn toàn phá vỡ hầu như tất cả những cái thế hột tài xỉu khó mà anh em đến sân chơi anh em mắc phải mà anh em à, bị tâm lý đấy thì à, giờ đây anh à, tâm lý của anh em đã được giải tỏa với cái bộ tài xỉu hay này Đấy, thì anh em nào mà đang bị tâm lý với những cái thế hột tài xỉu khó thì anh em cứ liên hệ với tôi Đấy, sẽ có một cái à, lối ra an toàn cho anh em nhé Đấy, thì bây giờ cái thế hột tài xỉu khó thứ hai đây chính là thế 556 Đấy, những thế như này thì là bắt buộc anh em phải cho xuống xỉu Đấy, phải cho xuống xỉu Đấy, thì bây giờ tôi sẽ lắc cái bộ tài xỉu này chỉ cần bằng cái cách lắc bình thường thôi cách lắc chuyển hột thôi đấy thì là nó cũng sẽ chuyển được cái thế hột tài xỉu khó này đấy, thế hột tài xỉu này thì mặc định của nó tầm 80 phần trăm 90 phần trăm là nó vẫn đứng ở tài khi mà anh em lắc cái ờ, bộ hột thường nhé đó như thế này thì uh, tôi có tầm 90 phần trăm là nó sẽ xuống xỉu rồi xỉu 9 144 đúng không anh em đó đấy là lý do vì sao mà cái bộ hột này nó được là gọi là cái bộ hột tài xỉu hay đấy thì và cái cách thứ ba nữa đó chính là cái cách mà anh em có thể đi theo ý muốn của anh em đó chính là cái cách giữ tài giữ xỉu nhá đấy, giữ tài giữ xỉu của bộ hột này thì bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em đang 144 đúng không tôi sẽ giữ xỉu cho anh em này 115 này 223 này Đấy, 332 này 224 này Đấy, cái chén này nó lên tài lên tài 11 nút đấy, thì lên tài thì giữ tài luôn cho anh em này đấy hai bốn sáu này tiếp tục giữ tài cho anh em này đấy một năm sáu này tiếp tục vẫn là tài này đấy, 456 này đấy, cái thế hột 456 này cũng được gọi là thế hột tài xỉu khó thế thì với cái lắc chuyển hột bình thường nó sẽ chuyển cho anh em xuống xỉu rất là bình thường luôn. đó nhân nhị tan đúng không anh em đấy thì đấy chính là cái bộ tài xỉu mới mà tôi muốn uh, chia sẻ cho anh em những anh em nào mà làm tay cái thì là anh em uh, sử dụng cái bộ tài xỉu này nó sẽ mang lại rất là nhiều những cái tỷ lệ thắng cho anh em đấy, rất là nhiều cái lợi ích cho anh em đấy, và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 đó. đây chính là cái bộ hồ tài, tài xỉu hay mà tôi muốn giới thiệu cho anh em đi lắc cái đây thì video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em để anh em xem video nhớ đăng ký kênh và chia sẻ chào anh em